ngoại hình thì không quan trọng ừ. càng đen càng tốt hả sao vậy Đi cắt tươi à bên đây cắt tươi trời ơi chết rồi đen đen giống à, anh giống chú huyền linh hay là đen hơn cũng được tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị vậy hả dạ. cô này cũng lạ ghê nha xấu xấu cũng <laughs> càng tốt ủa gì cái vậy quan điểm kỳ quá đuổi chê dễ nấu chồng xấu dễ xài chị ôi chào con cô này cô này ngộ à hả cô tìm người yêu xấu xấu càng tốt là sao ta dạ xấu xấu khỏi giữ luôn khỏi giữ luôn con hả đúng rồi ta phải giữ mình á thích đen thích xấu thôi rồi chưa giờ mới thấy cô này lạ dạ mà cổ nó thích hôi nữa tôi chưa tôi chưa dạ thích ở dơ dạ không sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp dạ nãy giờ yêu cầu sẽ giống quá vậy <laughs> kia giống á đen dạ, xấu lắm hả xấu quá đen thùi lôi. đen như cục than chú có lúc chú cái mặt chú đen như cái chảo luôn vậy đó gì mà dữ mời bạn nam Mời bạn nữ giới thiệu về mình đi Em tên là Nguyễn Thị Kim Liên à, Năm nay em 27 tuổi Em ờ, làm việc là hiện tại là ở Bình Dương Làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị Nhà em thì ở Đồng Nai Mời bạn trai giới thiệu à, Em chào anh Quỳnh Linh Em chào chị Cát Tường Chào quý vị khán giả Em tên là Lê Quang Vinh à, 29 tuổi Em ở Bến Tre Nghề nghiệp của em là giáo viên Chà, giáo viên dạy về gì? Nhiều dạ, giáo viên dạy về thể dục Vậy à. ở quận nào? Dạ em dạy qua dấp cũng ấn tượng quá ha Dạy thể dục chắc khỏe lắm ha Khỏe, thôi ơi <laughs> Mình đến đây à, để tìm một người yêu như thế nào bạn có thể chia sẻ luôn à, Ngoại hình thì không thăng vấn đề Quan trọng là cao hơn mét năm mươi là được rồi à, Đừng có hung dữ Gái mà hung dữ hả? nhậu nhẹt hay là ăn chơi nhiều quá nhậu nhẹt ăn chơi sao có không trời ơi gái chắc ít coi này lắm không sao đâu có không em dạ đi chơi thì có còn nhậu thì không chơi mình có những cái ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn trai bên kia biết luôn em ưu điểm của em là em ờ, nấu ăn ngon ca biết hát rung quá chơi à, hết thở hết thở đâu có gì đâu đúng hay là mình hát bài đi cho hết rung nha dạ. Em đi trên có non mong ôm đôi bờ đường đi Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre Quê hương em ở ngoài thành sâm nhà tranh Em qua mấy sông vượt mấy đèo Dấu trèo lên đỉnh cao Mấy núi cũng lặn lội về thăm Dạ hết rồi chưa? ạ Hết rồi Bài ta vui quá hát sao nó buồn hiu rồi trời à, <laughs> Em em gái muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình thì không quan trọng ừ. Càng đen càng tốt hả sao vậy đi trắng tươi à mình đi trắng tươi trời ơi chết rồi đen đen giống anh giống chú huyền linh hay là đen hơn cũng được tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị vậy hả dạ. Ồ, cô này cũng lạ ghê nha xấu xấu cũng hàng có ủa gì cái vậy quan điểm nói quá. À, đuổi tre dễ nấu chồng xấu dễ xài chị cô chào con cô này cô này ngộ à hả có tìm người yêu xấu xấu càng tốt là sao ta dạ xấu xấu khỏi giữ luôn khỏi giữ luôn con hả đúng rồi ta phải giữ mình á thích đen thích xấu thôi rồi chưa giờ mới thấy cô này lạ giờ dạ, mà cổ nó thích hôi nữa tôi chưa tôi chưa dạ <laughs> thích ở dơ dạ không sạch không sẽ gọn gàng ngăn nắp dạ nãy giờ yêu cầu sẽ giống quá vậy mày <laughs> kia giống á Đang xấu lắm hả xấu quá Đang thùi lùi Đang như cục than dạ. chú có lúc chú cái mặt chú đen như cái đít chảo luôn vậy đó <laughs> dạ, gì mà dữ vậy phải chờ chứ nào không, không đến nổi gì đâu bây giờ con à, không thích gì ở người đàn ông nào tính gia trưởng ừ. tính toán tiền bạc yếu đuối giống như là không có quyết định trong mọi việc á ý là hút hút thuốc thì phải có chỗ nơi quy định á đừng có hút mà để giống như ra bay, phía, à, bay ra phía sau người, à. người người ta ngồi phía sau á ờ. hay ờ, than vãn về vấn đề tiền bạc á dạ. đúng rồi. rồi bạn gái nói vậy á em có vấn đề nào không dạ không hút thuốc ừ có mượn tiền không dạ có à, gì vậy đừng có than vãn à, hàng tháng thì gì khi tiền lãnh lương chưa kịp thì em mượn bạn em, em xài mượn như phải than vãn trời ơi cũng đen dữ quá ha <laughs> trời đen hơn quyền linh luôn nhưng mà đâu có đầu xấu quắc đâu mà anh nói em có, tưởng nói đâu chơi thôi đây người ta đẹp trai ta có duyên lỗ mũi mà. cao như cái dừa vậy đó thấy không dọc dừa luôn đàng hoàng đầu y như cái mũ dừa ấy ủa sao tóc con hết lạ ta quên giờ mới nhớ đó Ôi, tóc lạ vậy Thật ra tiệm em kêu hết cao lên vậy được rồi Kiểu này ở dưới quê mà Bến Tre ta kêu là muỗng dùa nè Thầy giáo thể dục ha ừ. Chắc chắn đen ha Tiền bạn gái không được nha Dạ quá phải cho bạn gái tiền dạ được đúng bắt tay bắt tay bắt tay tôi là thích mấy người bạn đàn ông vậy lắm á đó. đó bây giờ bây giờ cái mối tình này cũng xa nè giờ bạn nữ giả tỷ nhưng mà mình tiến tới hôn nhân được thì bạn có lên thành phố hay hoặc là bạn về bến tre theo bạn nam hay không dạ nếu như mà em à, tìm được công việc thì em à, sẽ bạn làm văn phòng về gì dạ em làm bên à, xuất nhập giấy tờ chị đi nơi khác định cư miễn là tốt cho công việc là được đúng không dạ đúng rồi chị rồi vậy bạn trai yên tâm nha dạ bạn nam đi với ai dạ em đi với bạn thân em bạn thân thân cỡ nào dạ thân được 10 năm dạ em chào à, anh quyền linh em chào chị cát tường ạ à. chào, chào quý diễn giả em à, tên học là bạn thân của bạn vinh bạn nữ thì cũng dễ nhìn ừ, cũng xinh người cũng được anh cũng được á dạ. bước đầu nhìn thấy cũng tốt anh cũng tốt ha dạ. bạn nữ mình có đi vai không dạ em đi với chị gái em với bạn thân của chị ruột hả dạ em chào anh quyền linh và chị cát tường dạ. và mọi người trong à, thính phòng này em thấy bạn nam này cũng được cao ráo đen chắc giống ý của em em <laughs> dạ. cười cũng dễ thương cũng dễ gần chứ không không phải như là kiểu như người ta là khách sáo này kia rồi em nói hứa gì với chị trước đi để bạn gái cứ yên tâm đi trước mặt chị trước mặt uh, chương trình thì em xác định là lên chương trình tham gia thì uh, quen nếu được thì sẽ cưới luôn em chị là nó rất là nghiêm túc tính nó là quyết đoán lắm như là con trai vậy đó. nó không có phải mà yếu đuối đâu cho nên là những ai yếu đuối là nó không hợp với nó đâu mạnh mẽ thầy về thể dục mà thể dục cầu lông đúng không em dạ tướng tá thì mạnh mẽ đó nhưng mà không biết ý chí có mạnh mẽ hay không <laughs> không bây giờ à, hai bạn tâm tâm sự với nhau nha ừ. những cái ý gì nãy giờ mình còn gút mắt mình Rồi. chưa có giải đáp được thì mình nhân cơ hội này mình hỏi liền kéo màn lên hai phút nha các bạn có 2 phút để trò chuyện bắt đầu đủ đen chưa rồi em đẹp em có quyền nói trước Dạ hồi nãy em nghe anh nói là cái tiêu chuẩn bạn gái của anh á, là cao ờ, trên là mét 50 á mà hiện tại là em cao có 1m50 có được không? Ý anh không? Thì chạy 50 trở lên là được rồi em Vậy hả? Ờ, nhìn em là em thấy rất là xinh nhưng mà cái gì đầu tiên là rất là có cảm tình Dạ em cảm ơn ờ, Ví dụ nếu mà anh và em quen nhau lâu dài thì em có thể lên Sài Gòn làm được không? Dạ nếu mà em tìm được công việc thích hợp thì em sẽ lên Hiện tại là cái quãng đường của em với anh xa nhau vậy thì anh có thể có thời gian đi xuống để hẹn hò hay không? anh dạy từ thứ hai tới ờ, thứ sáu đến bảy chủ nhật thì anh dạy có buổi à còn lại là rất là rảnh cái này anh có hay đi chùa với là anh có ăn chay được không anh đi chùa thì anh ít đi nhưng mà anh tin tưởng về cái ờ, đạo phật tại vì em ờ, không có ăn mặn em ăn chay à, anh thì cũng hay tin vị đoan anh có hay đi <laughs> xem bói không anh xem thì một năm xem một lần coi năm đó mình vận may hay là về cái vấn đề làm ăn mình thế nào thầy bói nói em năm Rồi, nay năm sao năm nay có đám cưới gì không ừ dạ hôm nay à, à, em không có đi coi có coi tuổi à, hợp bạn nữ tuổi nào không thầy không cần coi em coi em biết ủa em tự coi luôn hả vậy em hợp với bạn nữ tuổi gì nếu mà hợp thì à, tám bảy cũng được nè 90, 93, 94 gì đó, 95 Em không có nằm trong mấy cái anh đó Bạn, này đã biết rồi, tôi tỵ Dạ hợp anh, không? anh tuổi mèo à, Anh tuổi mèo à, mèo bảy rắn hợp mà dạ em đâu nói không hợp đâu ừ mèo với rắn rừng qua vườn lại vườn qua vườn lại vậy nè được cuối cùng mèo chết chắc vậy đầu có chưa chắc à nha chưa chắc con mèo chết đâu á còn bạn gái thầy bói nói gì rồi nói sao dạ thầy bói nói à, năm sau lấy chồng <laughs> mà không biết lấy ai thì em không biết Mày thầy bói có nói người đó đen trắng gì không có hình như nói đen đen cao cao mà em biết phải không <laughs> bây giờ thêm một cái à, này để bạn trai chứng minh cho chị cô bạn gái thấy là mình mạnh mẽ nha à, bạn trai có đem theo quả bóng mình à, thể hiện ơi à, thầy giáo dạy à, dạ, dạ, thể dục chung là anh thì à, thể thao à, thì môn nào anh chơi cũng được nhưng mà không hay lắm nằm ở dạng à, tương đối là khá đã như cho em xếp được tấn bóng để thể hiện là em là không em thật sự em chơi thể thao <laughs> em xin phép chị là em để tân bóng để chị thấy em không có bóng rồi làm mất bóng đó đó đó đó đó sao tu đít vô mặt bạn gái vậy đó được không em dạ được để đỡ cho em được không thấy sao em dạ thấy ờ, thì ờ, được <laughs> nãy giờ em nói chuyện với bạn gái em biết bạn gái tên gì không dạ tên liên nhớ bạn trai tên gì không <laughs> dạ em <laughs> em xin lỗi em quên trời ơi <laughs> em không nhớ ảnh tên đen dạ cho em hỏi lại anh tên gì vậy anh à, anh tên vinh vinh à. giờ dạ, được chưa giờ dạ, quyết định bấm nút được chưa vậy đi chúng ta suy nghĩ thật kỹ nãy giờ mình nói chuyện vui để có thể hiểu nhau hơn nhưng khi đến với tình yêu thì chúng ta suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút các bạn nha một 2 3 Hết thời gian Em có bóng rồi hả? Ví dụ không vô luôn rồi sao? Dạ thì em nói em có bóng <laughs> dễ thương mà nắm tay nhau đi à, cặp này được nha người trắng tươi người đen thùi lùi giống như bạn bạn đen với phấn trắng vậy ha không mà gì mà hợp đấy lên hôn bạn gái một cái đi sao không sao không đờ đồng ý không quý vị nào xin xin chị gái xin chị gái trước có chị gái không xin gì chưa cảm nhận sao dạ lăn lăn sao <laughs> Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Xin mời Rất là dễ thương và rất là năng động Em tên gì? Em tên Yết, em 23 tuổi Em đang làm nhân viên văn phòng Anh ngành xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu là công ty em nằm ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân ạ à. Quận Bình Tân Chúng ta chờ xem chàng trai chúng ta làm nghề gì ở đâu Xin mời mời bạn ngồi bạn à, tên gì à, em tên tuấn tuấn bạn bên kia tên yến bạn bao nhiêu tuổi à, em 29 tuổi 29 bạn bên kia 23 bạn làm nghề gì à, em là trưởng phòng kinh doanh cho công ty ba lô túi sách trưởng phòng kinh doanh bạn bên kia làm xuất nhập khẩu ba lô túi sách có làm cái túi bạn mang không dạ có à hôm nay à, bạn biết rằng cái cuộc gặp hôm nay cũng rất quan trọng đúng không dạ đúng rồi nhưng lý do tại sao bạn không có um, gọi là make up lên á quần áo cho ừ, đẹp xíu đồ bét em nghĩ là cái cái bề ngoài nó không có quan trọng cái hình thức bên ngoài không quan trọng quan trọng là cái cách mình đối xử và cái cách mình giao tiếp với nhau nó quan trọng hơn giống như đi bắt giỏ vậy <laughs> nghĩ nhiều lúc ấy mình đi mình có thể bỏ như khăn giấy gì trong túi hoặc là những lúc mà bạn gái mình cần mình có thể lấy ra mình đưa cho bạn gái à. mình cũng à. được có ai nói bạn là có cái đầu rất là lạ không dạ hầu như mà bạn là sao Linh? bạn bè em mà gặp em thì ờ, ngay lập tức cỡ mở cửa miệng đầu môi là cứng quăng cứng quăng cứng dạ mà tóc dài không tóc dài lắm dài dài tóc rất là dài bữa nay nhăn mặt rồi nè bữa nay nhăn mặt rồi nè à, dạ. em thích uh, con trai tóc ngắn gọn gàng dạ nhưng mà bây giờ chị hỏi em nè chị nhìn thấy em thì rất là năng động rất trẻ trung à, chị nghĩ em cũng rất là hoạt bát nhưng mà tại sao em em không không có bạn trai lại không có tin em cũng gặp nhiều bạn nhưng mà không có hợp cái tiêu chuẩn của mình phải cao hơn em rất là em cao bao nhiêu em cao một mét bảy rồi vậy em muốn người ta cao nhiêu muốn người ta phải cao một mét bảy trở lên wow. mẫu bạn trai của em như thế nào mẫu bạn trai của em như em nói là thân hình phải săn chắc rồi săn chắc là sao da ngâm đen nhìn mới lì mạnh mẽ bên đây đen thùi lùi luôn con trai thì phải ờ, mạnh mẽ quyết đoán bên đây quyết đoán lắm lên trưởng phòng rồi đó quyết đoán nữa lên chuẩn bị lên phó đốc rồi giám đốc giờ rồi à, phải biết à, tinh ý một chút biết à, người khác buồn hay vui á phải cảm nhận được không bên đó tinh ý đi có đem theo khăn giấy để em khóc là đưa qua liền dạ, em thích cái đó còn tiêu chuẩn của bạn là gì thế nào à, đối với em thì một ngưỡng gái dễ thương hiền dịu gương mặt thì hình trái xoan trái xoan bên kia trái dừa bên này trái mít giờ em có yêu cầu đặc biệt gì về người bạn trai của mình không? Người bạn trai đó phải yêu động vật, đặc biệt là yêu chó Như vậy về phụ em nuôi chó hả? Tính ờ, nuôi chó không? Đúng Dạ nhà em có tính là tới giờ chắc cũng khoảng là 7 con rồi anh Rồi đúng luôn, 7 con chó luôn Nếu bây giờ chọn bạn chọn người yêu của bạn Làm chung cơ quan của bạn quyết điều đó người yêu bạn không nghe thì sao đó là lý do em không chọn người yêu cùng công ty hay hay trả lời rất là quyết đoán và rất là nhanh nhẹ hồi nãy giờ em nghe hai bên nói chuyện thì em thấy là hình như là rất là nhiều điểm tương đồng và rất là là là là tương thích với nhau nhưng mà vấn đề quan trọng là có đường cao hơn mét bảy hay không đó khoan đến hỏi chúng tôi các bạn này thôi bạn có thần tượng ai bạn có muốn yêu bạn giống ai không thì về thần tượng thì em không thần tượng về ai hết nhưng mà nếu mà nói cái nét mặt đơn giản giản dị giống như là thảo hugo chẳng hạn à thảo vẫn uh, uh, con đã lớn khôn á hả dạ đúng rồi kìa qua tới để dài chút xíu đi chị làm thẩm mỹ là chị duỗi tóc cho đứng lên coi coi được cao hơn lớp bảy không thì nhón lên tí ngồi này chắc không tới rồi mấy sáu bảy hả dạ. tôi đoán trúng bóc rồi tôi nhìn là tôi biết mấy sáu bảy là tôi chuyên đi đo hàng mà tôi đi được rồi thiếu ba phân thiếu ba phân này em ơi chưa kể em ăn dài đó bây giờ em tính sao đó em tính chị đánh chị làm được rồi đó phải được rồi Liền chưa đứng lên nha Đâu bạn Thấy là biết người mẫu rồi Bên kia muốn mặc giống giống thảo Hugo Cái này mặc cũng xinh ha còn bạn muốn bạn trai bạn giống diễn viên nào không giống anh Quyền Linh à. giống Quyền Linh hả bên kia cũng hơi giống giống đen đen á ha rồi để xem được giống Quyền Linh không nha à bạn coi giống có giống Quyền Linh không này cũng giống rồi nha nhưng đeo cái chỏ tôi không thích nha mà muốn mình đi hẹn yêu tóc quăng mà dài tới đầu gối luôn đó rồi chúng ta sẽ à, gặp nhau 2 phút các bạn sẽ quyết định xem có đồng ý hẹn hò hay không Màn đâu, kéo lên Nôn lắm, tự xây luôn, tôi đâu cần xây cái đó Đó, thấy cái óc chưa 2 phút, bắt đầu Chào em Chào à... em hiện giờ em đang ở đâu? Dạ, em đang ở quận 1 Quận 1 Anh à, thì đang ở quận 12 Gì nhiêu đó thôi hả? Đó, cái dặn Đứng đuôi Nội nuốt nước miếng không nội ơi Rồi sao tính bốn mắt nhìn nhau rồi cảm hay sao vậy trời? Ta đã qua 30 giây chưa nói gì đó ừ. Không biết là sau chương trình này thì anh có thể mời Yến đi xem phim được không? Dạ, dạ được rồi Sao mà anh mang cái giỏ bự quá vậy? thì nó cũng không có bự lắm mình bỏ ra sao thì ăn cái gì ờ tôi giống muốn bánh lộn mới trời thôi hết thời gian rồi không nói nữa ôi cơ hội không biết dụng dụng gì hết trơn ta sẽ có ba tiếng đến để quyết định hẹn hò không hẹn hò dù có hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò các bạn vẫn được đến với vòng quay số may mắn với những sản phẩm từ Toshiba mời đặt tay ra phía sau một, một. thích người nào đó thì tốt nhất là mình nói nói thật ra đó cũng là một cái cơ hội cho mình chính xác rất là mạnh mẽ có phải em không chọn bạn trai cái bên vì thiếu ba phân không dạ em nghĩ cái ấn tượng đầu tiên nó quyết định khi mà em nhìn ảnh thì em nghĩ là có thể là làm bạn không ha bạn tuấn có buồn vì gì đó thì buồn chút chút nhưng mình đừng có lòi ra nhiều quá đừng lòi nghĩa là ta có buồn nhiều mà không lòi ra có buồn mà kèm lại giấu vô à, cảm ơn các bạn các bạn và mời các bạn chờ một tí để chúng ta tham gia vòng quay may mắn từ nhãn hàng Toshiba thấy chưa đó có mất mát gì không tại cái vỏ này nè và các bạn chờ đến vòng quay may mắn và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai mời bạn em ờ, em tên gì dạ em tên là oan, oan. kim oan Kim Oanh, Oanh dạ. đang làm gì nè? Dạ em đang học ờ, đại học năm tư. Năm tư là cũng 22 tuổi rồi đúng không? Dạ. Sao thấy có chút ghét gì thiếu ăn hả? Thì <laughs> sao hôm nay phong cách lại vậy? Bình thường em cũng vậy hả? Dạ bình thường em mặc như vậy đi học. À. Ban biên tập của em là em mặc đồ sao em thấy thoải mái và tự tin nhất. Vậy là tự tin nhất là đúng không? Dạ. Ok, chị sẽ tôn trọng ý kiến của em. Chúng ta thử xem cánh tay chúng ta ăn mặc như thế nào nha. Xin mời. trời bà gì gì mà chỉ trỏ tôi dữ trung hậu dạ 24 tuổi à, hiện nay là kỹ sư ờ, bảo trì máy bay của công ty Vietjet Air bảo trì máy bay dạ wow vậy nha tức là máy bay hư sửa dạ đúng Không rồi hư cũng sửa dạ đúng rồi chúng em là đã có quy trách nhiệm về ờ, an toàn kỹ thuật của máy bay khi đại học là em học trường đại học bách khoa máy bay thì đôi khi cũng sống trên mây không à thật chắc thì tụi em làm gì dưới đất không à không có lên không có lên không có lên cơ dạ, đúng rồi nghĩ sao máy bay đang bay một sữa bay đáp đến từ cái sữa sửa nhanh lên nói tiền cùng đi trời tôi xin hỏi cụ thể bạn bảo trì máy bay là như thế nào sửa cánh máy bay đầu máy bay thân máy bay là như thế nào dạ đúng rồi sửa tất cả máy bay luôn chẳng hạn ví dụ như là bánh khi mà bị mòn thì mình thay vừa rồi máy bay bay rớt cái bánh ra ngoài đó bạn bảo trì làm sao đó không phải quen cái ngày mà bạn nghỉ thì bạn làm gì thì em cũng ờ, đi chơi đá banh với bạn bè với với những đồng nghiệp trong công ty mà có đủ được bạn bè nhiều thì em đi chơi đi phượt à, còn em bình thường thì lúc những lúc rảnh rỗi ngoài việc học thì em đi đâu làm gì sở thích của em dạ em thích ăn kem mà sao ừ. dạ, ừ, em về nhà không mà em ở nhà với mẹ ở nhà với mẹ hả dạ rồi chơi bạn bè đồ đông không dạ cũng đông nhưng mà toàn con gái có vũ mình không dạ có rất là nhiều đâu rất nhiều đâu ai đâu nè, nè dạ. tôi thấy cái bảng kìa vậy đứa đứa bất bản chấp đó hẹn hò đi quanh ừ. rồi ủa là sao bất chấp hết là sao đi quanh em không biết em không biết hả mà chị thấy em với nhảnh hồn nhiên quá đủ tuổi yêu chưa vậy trời thấy cái bảng là thấy bên đây mừng rồi sao bất chấp hết vậy? hẹn hò đi quanh bạn em cũng nói em vậy á bạn em nói em sao bạn em nói em là chưa chuyển từ con nít qua người lớn chưa chuyển từ con nít qua người lớn là đang còn lưng chừng lửng đó hả <laughs> trời ơi trời hồi đó giờ đã yêu lần nào chưa dạ chưa chưa luôn dạ vậy lần này đến đây là tìm cảm giác mới lạ phải không <laughs> lần đầu tiên phải không dạ mẹ cho không dạ mẹ em không biết đi tới đây mà không báo cho mẹ biết dạ đúng đúng mẹ hả rồi rồi giờ hiện giờ đuổi mẹ coi tivi rồi mẹ thấy ngồi trên này rồi kiếm con trai rồi sao dạ không sao không sao dạ rồi dẫn bạn trai về rồi rồi nhà chịu không rồi không chịu rồi sao dạ không chịu chắc thôi rồi sao thôi không chịu mình phải tìm cách nào chứ giờ không chịu rồi thôi dạ dạ đúng dạ, rồi dạ. Đúng rồi, dạ. dạ. nghe mà thấy sao tự nhiên mình yêu ờ, bạn gái tới mức mà ờ, chuẩn bị cưới xong dắt về tự nhiên ba mẹ không đồng ý bạn vậy thôi luôn cái này hơi liều lĩnh hơi liều lĩnh đúng không dạ đúng rồi ờ, bạn ờ, sở thích của bạn như thế nào về uh, một cái người bạn đời của mình à, về cái nếu mà người đời của em thì em nghĩ là cá tính thứ hai là dịu dàng thứ ba là tóc dài thứ hai là phải biết nấu ăn tóc dài biết không anh dạ và tôi chuyển về bmi là chỉ về tỷ lệ giữa cân nặng và chiều cao dạ cái gì khó hiểu tại vì à, em học bên kỹ thuật bên em là hỏi cái gì phải có tiêu chuẩn hết à tiêu chuẩn bạn gái giống như tiêu chuẩn máy bay cũng gần như vậy vậy chứ hả dạ. Chà, cái này khó nha tự nhiên ờ, mình yêu người nào mình hỏi em em đến đo coi chiều cao chiều thấp rồi coi kỹ thuật bò ờ, ờ, máy móc kia kia làm sao bên đó hơi khó bây giờ nè để bên đây á em em khai thác hết rồi bên kia coi được cũng được trả lời luôn chứ thấy tiêu chuẩn máy bay em nay theo cái nổi rồi máy bay cái nổi đây người ta đi dưới đất không à người ta mang dài chạy bộ đó bây giờ bên đó đòi là nấu ăn tóc dài thì tóc dài thì bây giờ một năm sau nó dài được chưa bây giờ biết nấu ăn không nhỏ xíu vậy chắc ăn không có sao nấu được dạ không em nấu ăn rất là ngon ủa thì không dạ nấu được mấy món gì trứng luộc hay trứng chiên <laughs> em có thể nấu ờ, nhiều món tại vì em ở trên em ở trọ nên là em cũng tự nấu ăn đúng đa không? số là em nấu ăn rồi à, bây giờ em muốn cái người bạn trai em là người như thế nào em thích con trai nhìn vô hiền hiền chút hiền hiền dạ. hiền là hiền sao nhìn nhìn vô bắt mắt rồi mình nhìn, nhìn vào là mình thấy oh, anh này hiền bắt mắt lắm nhìn, nhìn vô là hiền liền dạ cao thấp mập ốm gì không em thích con trai cao hơn em cao hơn em được bên kia cũng thích gái lùn hơn vậy là được rồi <laughs> à, còn cái gì nữa không em thích con trai học bách khoa học bách khoa đúng luôn rồi học bách khoa hồi nãy nghe nói học bách khoa luôn đó rồi ra à, học kỹ thuật rồi ra làm sửa máy bay rồi luôn đó nhà tóm lại là bạn thấy những yêu cầu của bạn gái thường có mình có thể đáp ứng được không nghĩa là thể đáp ứng được đáp ứng được nhưng mà cái vụ mà mà, mà giống máy bay là cũng biết mình kia đáp ứng được không rồi à nha vụ đó lạ lắm à chắc khó nghĩ là phải chắc mình khó. Thì khi mà yêu nhau thì thấy mình những cái khuyết điểm gì mình phải bù đắp cho nhau vẫn được à, bạn quê ở đâu dạ em quê ở đồng nai đồng nai tôi thấy bạn đeo cái chìa khóa gì mà lạ vậy dạ cái này là cái cái cái, cái đồ dùng của em là khi em đi làm việc cũng như là một người bạn thân thiết em ấy mỗi khi em làm đi làm em cầm theo những để sửa những cái hỏng hóc như là sửa nhanh ý là nay mà gặp bạn gái mà không còn có gì sửa mà cái cái đó là dạ cũng đúng đúng luôn hả bây giờ cho nhìn nha cho nhìn cái trong hai phút là biết sửa gì cái gì à, dạ đúng rồi trời ơi trời có đem theo đồ nghề không có có có gì coi chừng em qua sửa luôn á à, bây giờ coi chị nè giờ coi chị có gì sửa sửa giùm chị trước đi chị cảm ơn nè trời ơi cái gì kỳ vậy trời ông hạ cánh giùm tôi cái nghe dạ em hạ cánh thôi đây chị vậy đây là cái, cái đồ nghề của em gõ đầu người ta hả Chị dạ không em nè chỉ sửa máy bay thôi còn người em sửa không được mà đây đâu có máy bay đâu mà đem vô đây mà sửa cái này là đi làm còn đi hay đi học đi đâu em vẫn lên theo phải sửa được xem ra nữa cứ thấy cái gì còn còn là dặn không dám chê nào chê sao nó chặn cái mỏ tôi lại không dám chê không dám chê câu nào luôn trời ơi sao bữa nay gặp toàn thằng đọc không bạn có thần tượng ai ờ, để mình chọn yêu giống giống vậy không em thần tượng ca sĩ mỹ tâm mỹ tâm hả mặt bên kia giống mỹ tâm không mình coi thử coi nha thần tượng mỹ tâm bạn có thần nghệ sĩ nào không dạ không không có thích bạn... người thật chân thật thích người thật thật đúng không bây giờ cái tiêu chuẩn bạn ấy đề ra em có đáp ứng được không khó khó hả dạ. để xem nhìn nhau biết khó không khó mấy cũng vượt qua hết bên đó vâng. có biết ăn kem không bên đây thích đi ăn kem lắm á nha bên đây không thích ăn kem mà thích ăn cà rem được không <laughs> rồi chuẩn bị chúng ta sẽ có hai phút để gặp nhau mời màn kéo lên trời tôi tưởng cầm cái mỏ lớp chứ cầm bó hoa cũng được đầu tiên thì em cũng biết là đồng ý không nhưng mà gặp mặt là cái duyên nên em phép xin tặng bạn 2 phút bắt đầu Bạn quê đâu? Em cùng quê với anh ở Đồng Nai À Đồng Nai Dạ như là bạn ăn rất là ngon đúng không? <laughs> Dạ Chắc cái dịp nào mình sẽ bếp thử rồi vài món được không? Hồi <laughs> <laughs> là cuối tuần thường bạn thường có đi đâu chơi không? Dạ cuối tuần cuối tuần em về nhà À về nhà là tính cuối tuần đủ đi ăn kem mà về nhà rồi Chị về quê ăn kem Ở Đồng Nai muốn kem được không? anh có thấy em thế nào Trung Mì rất là hiền <laughs> Em không có hiền đâu À em thích đi đi phượt không? Thích à, ờ. Nghĩ là phải làm lên kế hoạch cho cái mùa hè sắp tới mùa hè đi phượt được không? Chắc được À được Hết giờ Mùa hè này em với anh đi phượt với anh Linh ta để tay à, vào nút bấm. và bây giờ à, có 3 tiếng đếm để chúng ta quyết định là có hẹn hò với nhau hay không các bạn lưu ý nhé sau 3 tiếng đếm nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút ngay và không đồng ý thì chúng ta sẽ không nhấn nút và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu một tôi không biết hai bạn họ không mà thấy nhóm bạn của quanh á ở dưới hồi hộp chờ đợi hẹn đi quanh hẹn đi quanh mấy cô này muốn hẹn hết trơn rồi à đây nè sướng thấy ba bạn không phải đãi cho em một người đâu mà đãi hết cái nhóm này nè đủ khả năng không đủ được ha coi như là tuần này thì đi về đồng nai ăn kem hè này là mình đi phượt đi đâu nhớ báo chị anh mình lên đi ké nha dạ, okay. <laughs> cảm ơn hai em rất là nhiều